lý thuyết ta, ta sẽ tìm hiểu những cái gì liên quan đến cái kiến thức cơ sở cơ sở đây là gì ạ à thế nào là dòng điện xoay chiều thế nào là dòng điện xoay chiều chúng ta phải biết được đã thế như dòng điện một chiều lớp 11 đấy đúng chưa à sau khi các em tìm hiểu được thế là dòng điện xoay chiều rồi thì các em sẽ tìm hiểu được à cái gì tạo ra dòng điện xoay chiều cách tạo ra dòng điện xoay chiều như thế nào đó được chưa các em và sau khi tạo ra dòng điện xoay chiều xong thì chúng ta sẽ lại tìm hiểu tiếp một yếu tố nữa đó là gì à đó là khi có nhiều dòng điện xoay chiều rồi thì cái đại lượng hay yếu tố gì quyết định so sánh với các dòng điện xoay chiều đó với nhau được chưa các em so sánh với nhau đó thế thì để tìm hiểu rõ hơn sâu hơn về những gì thầy đã nói với các em thì cho đi vào phần một khái niệm về dòng điện xoay chiều à để tìm hiểu về khái niệm thế thì chúng ta lại hãy nhìn nhìn ngay xung quanh chúng ta hiện tại bây giờ ta nhìn thấy là à cái máy tính các em đang học phải chạy bằng dòng điện xoay chiều điện xoay chiều cả các dụng cụ bây giờ chúng ta đều sử dụng gần như là tuyệt đối có điện xoay trời ta mới sử dụng được bây giờ có hai thứ quan trọng ở ngoài đời sống nó là điện và nước những thứ đó mà thiếu những thứ thiết yếu đó mà thiếu thì chúng ta sống lại quay trở lại thời kỳ đồ đá đúng chưa nhỉ không có ánh sáng không có ánh sáng không có nước uống đúng nhỉ thì thiếu thứ đó rất là nguy hiểm được chưa đó thế thì khái niệm dòng điện xoay chiều thì dòng điện xoay chiều là gì là gì thì trong sách giáo khoa đã nói rồi thầy muốn nêu rõ hơn chi tiết hơn để các em học cho dễ hiểu nhé nào nhớ thầy dòng điện xoay chiều là dòng điện hình sin chúng ta biết hình sin hoặc là cos nhé chúng ta nhớ dạng sin hoặc dạng cos đấy là dòng điện hình sin và có cường độ biến thiên theo quy luật hàm cos hoặc hàm sin theo thời gian thầy nhớ lại này dòng điện xoay chiều là dòng điện hình sin hình sin và có cường độ biến thiên theo quy luật hàm cos hoặc hàm sin theo thời gian đó hay ta hiểu ngắn gọn hơn dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa toàn nhớ đây bốn chữ biến thiên điều hòa đây ạ như vậy thì đã biến thiên điều hòa thì trong cái cái dao động cơ ta biết rồi à thế nào là dao động điều hòa biết rồi đúng không ạ cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian thì y của thầy phải bằng y không cốt của omega t cộng với phi phi đây là phi y được chưa các em thầy có tình viết y đây nhé à thế thì sao ở trong đây chúng ta nhớ thầy ở trong chương trình sách giáo khoa hoặc là trong trình đề thì đa phần người ra đề hay người viết sách thì đều viết ở dạng cốt, đều viết dạng cốt. nhưng các em nhớ thầy dạng sin cũng được nhớ nhá thầy nhắc lại này là dòng điện hình sin này à, thứ nhất có hai yếu tố quyết định cái khái niệm dòng điện thứ hai đó là gì là có cường độ biến thiên theo quy luật hàm cốt hoặc hàm sin theo thời gian ở đây y bằng y không cốt omega t cộng phi y à giống như trong dao động điều hòa giống như trong dao động điều hòa các em có những cái đại lượng ta cần khai thác y ở đây thầy cố tình viết y nhỏ nhé các em nhớ thầy y ở đây ấy, viết như thế này này có dâu